Ok, mến chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Ngũ Miền Tây ha. Thì tên tay mình là một cái thẻ ATM của ngân hàng Sacombank. Thì hồi chiều á mình đến ngân hàng, á, mình có làm một cái thẻ mới, mình mới vừa lấy về. Đó, thay vì á lúc mà các bạn ờ, lấy thẻ ATM á thì nhân viên ngân hàng sẽ hướng dẫn các bạn là cái ờ, cách mà đổi cái mật khẩu thẻ này và kích hoạt cái thẻ này trên máy ATM hoặc là cái ờ, kích hoạt trên app Sacombank à, để mà các bạn sử dụng thẻ ha thì video hôm nay lúa sẽ chia sẻ đến quý vị các bạn cái cách mà để mình đổi mật khẩu của thẻ này tại nhà thì video hôm nay lúa sẽ chia sẻ đến quý vị các bạn à, cách đổi cái mật khẩu của thẻ ATM này trên à, tại nhà mà không cần nhờ đến à, nhân viên ngân hàng hay là nhờ người khác ha đó cách làm như thế nào thì mời các bạn theo dõi mình mình sẽ kích hoạt cái thẻ này trên app Sacombank và các bạn lưu ý giúp mình á, là khi kích hoạt app Sacombank á, thì các bạn phải cài cái app nha và cách cài như thế nào thì mời các bạn theo dõi video mình mình sẽ cài app xong mình liên kết cái thẻ này vô app để mình chuyển tiền luôn các bạn đó rồi mời các bạn theo dõi video mình ha Rồi, ok các bạn thì trước tiên để kích hoạt cái thẻ thì mình sẽ tải cái app Sacombank về ha. Các bạn sử dụng hệ điều hành Android thì lên CH Play, còn các bạn iPhone thì lên ờ, cửa hàng App Store ha. Mình sẽ gõ chữ ờ, Sacombank rồi mình tải cái app nó về đó sau khi mà tải xong á, thì các bạn là tiến hành mở cái app này lên đó các bạn đợi trong giây lát để nó cài đặt xong rồi mình sẽ tiến hành mở lên ha đó sau khi mở lên thì cái giao diện chính của cái Sacombank á thì nó như vậy ha đó các bạn đợi ờ, trong giây lát rồi các bạn sẽ nhấn vô cái mục là cho phép nó ờ, truy cập vào ứng dụng nha các bạn đó cho phép Sacombank truy cập vào vị trí ứng dụng thiết bị này ha rồi bên dưới có ô đăng nhập nè đối với những bạn mà có liên kết rồi còn những bạn chưa liên kết thì nhấn vô tạo tài khoản mới dưới giúp mình ha khi mình đăng ký app thì mình phải tạo tài khoản mới đó rồi ok bước tiếp theo là skill mình nhập số điện thoại của mình ha số điện thoại này mình đã đăng ký với ngân hàng và số điện thoại này đăng ký báo tin nhắn nha đó mình sẽ nhập số điện thoại của mình vô đó rồi sau khi mà các bạn nhập số điện thoại xong thì các bạn sẽ test vô cái ô ở bên dưới nè tôi đã đã đọc và đồng ý với điều khoản ờ, của ngân hàng đó xong các bạn test vô có chấm xanh như thế này các bạn nhấn ô tiếp theo đó thì nó sẽ gửi cho bạn một cái mã OTP từ ngân hàng Sacombank nha đó cái mà cái mã OTP này có chữ Sacombank như thế này đó thì mà một là mình mở tin nhắn lên mình nhập 6 số cuối cùng lên hai là mình nhấn vô đồng ý ở bên dưới nè đó mình sẽ nhấn vô đồng ý để mà nó liên cái ờ, uh, 6 số này vô luôn ha rồi ok các bạn các bạn sẽ nhấn 6 số để tạo mật khẩu cho app nha thì ờ, app Sacombank thì tạo mật khẩu là sao số không nha các bạn đó mình sẽ nhập 6 số mới 6 số này ờ, thì uh, mình sẽ nhập mẫu một hồi mình sẽ đổi mật khẩu lại ờ, sau nha các bạn đó thì ờ, cái ví này á, mình muốn đổi mật khẩu giờ nào cũng được nha đó rồi xong sau khi mà các bạn nhập mật khẩu ờ, xong thì bước tiếp theo là các bạn sẽ nhập họ tên của mình đó rồi đó sau khi mà nhập họ tên xong thì các bạn nhấn ô tiếp theo ở bên dưới nè đó thì tới cái bước là ngày tháng năm sinh thì các bạn sẽ nhập theo cái à, căn cước hoặc cái chứng minh nhân dân mình đã đăng ký với ngân hàng ha đó rồi mình sẽ nhập cái à, ngày tháng năm sinh vô rồi thì do cái video này mình làm mẫu cho các bạn xem ha thì nên những cái thông tin trên đây á, thì nó không quan trọng như các bạn các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn của mình thôi rồi ok mình sẽ nhấn ô tạo tài khoản mới này cho nó chạy ha đây nó báo mình là mình đã tạo tài khoản thành công ha đó rồi cái tên như bên dưới rồi đây à, mình đã đăng ký à, cái app sao bay xong ha bây giờ mình sẽ tiến hành mình vô app để mình liên kết cái à, thẻ ATM của mình mới vừa lấy ra hồi chiều về đó để mình liên kết cho bạn xem ha mình sẽ chọn vô mục quản lý thẻ tài khoản nè đó rồi các bạn ở đây là cái tài khoản sao bay của mình ha khi bạn đăng ký ví nãy nó sẽ có ngay cái ví này đó là cái này là tài khoản bay đó thì các bạn sẽ kéo vào bên đây ở bên dưới nó có cái dấu cộng nè đó mình sẽ nhấp vô cái chỗ ờ, thêm thẻ tài khoản ha chỗ dấu cộng vô nhấp vô thì ở bên đây là thông tin cá nhân đó thì mình sẽ ờ, một cái này là dành cho những bạn định danh đó thì các bạn sẽ liên kết bên đây ha mình nhập vô ờ, là mình nhấn tiếp tục là nó liên kết được còn các bạn có thẻ thì các bạn nhấp vô thẻ thẻ Sacombank nè các bạn nhấp vô đó xong thì mình sẽ kéo xuống bên dưới nè mình ờ, đó thì ở đây nó có gọi nhưng mà mình không gọi thì mình sẽ kéo xuống nước ngay chỗ có mũi tên nhỏ mình vuốt lên đó mình sẽ nhấp vô đây để mình vuốt lên nha đó thì nó kêu mình nhập nè bên trên thì là mình sẽ nhập cái ờ, số thẻ số thẻ gồm 16 số ha còn hợp lại đến thì các bạn sẽ nhập cái số ờ, cao nhất đó rồi CCV ở đây ở bên trên thì cái số thẻ của mình mình đã che lại như các bạn nó gồm 16 số nha mình do tính bảo mật nên mình đã che lại còn cái hợp lệ đến á, thì các bạn gồm có 8 số thì các bạn sẽ lấy à, bốn số cuối cùng đó còn số CCV á, thì ở phía sau thẻ như thế này mình lật ra có ba số ngay chỗ cái chấm đen mình đã che lại nè thì có ba số liền nhau mình sẽ nhập số đó rồi bây giờ mình sẽ tiến hành liên kết cho các bạn xem nha rồi bây giờ mình sẽ nhập số thẻ trước do cái này mình làm mẫu nên những cái số mình nhập có thể không giống uh, nha các bạn và mình sẽ đưa mẫu bên trên cho các bạn xem đây là cái số thẻ gồm 16 số nha đó thì cái số tên thẻ này có thể là không giống nhau các bạn nhưng mà các bạn để ý là nó có 16 số thì các bạn nhập vô thôi đó rồi sau khi mà nhập số thẻ xong thì mình sẽ nhập cái cái ờ, hợp lệ đến nha hợp lệ đến thì các bạn sẽ nhập cái ờ, bên bên phải nè đó các bạn nhập ờ, bốn số cao nhất các bạn nhập vô đó ok sau khi nhập thì đến thì các bạn sẽ nhập tới cái bước là CCV nằm bên đây ha đó BCCV thì mình lật phía sau thẻ ra mình nhập vô thôi có ba số liền kề nhau thôi nó nằm riêng ba số riêng biệt nha các bạn mình sẽ nhập vô sau khi mình nhập xong thì các bạn sẽ test vô cái chỗ ờ, gồm số thẻ xong nè đó hợp lại đến nè đó xong rồi tới bên ờ, CCV đó xong rồi các bạn sẽ test vô cái ờ, mục là tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản của ngân hàng ha rồi sau khi mà test vô xong các bạn nhấn ô tiếp theo ở bên dưới giúp mình thôi đó đây mình sẽ chọn ô tiếp theo ở bên dưới thì nó đang chạy nè thì à, nó sẽ gửi mình một cái mã OTP gồm 6 số từ tin nhắn của ngân hàng Sacombank gửi về cho mình như thế này ha một là mình mở tin nhắn này lên đó gồm 6 số bên dưới nè mình à, 6 số nha thì mình sẽ lấy 6 số này mình nhập vô cái chỗ này mới à, nãy đây mình sẽ nhập 6 số này vô đó. sau khi nhập xong thì nó sẽ tự chạy nha đây nó đưa mình vô cái tài khoản này các bạn sẽ test vô cái mục là cái này, các bạn sẽ test vô đây để cho nó nổi lên chấm xanh như thế này ha rồi các bạn lưu lại đó, nó báo mình liên kết thành công đó rồi rồi ok bây giờ mình thoát ra mình sẽ vô mình à, một quản lý thẻ để mình à, đổi mật khẩu thẻ cho bạn xem ha thì đây là cái ví sang vân vay của mình đó còn bên đây là cái thẻ à, mình mới vừa liên kết ha đó thì à, mình sẽ nhấp vô để mình kiểm tra tiền nha ngay chỗ con mắt để mình kiểm tra tiền trong tài khoản của mình ha rồi ok các bạn sẽ nhấp vô mục tùy chọn thẻ ha thì các bạn ở đây đó thẻ nó đang hoạt động ha đó nhưng bạn nào chưa kích hoạt thì các bạn nhấp vô chỗ đây hoạt động thì nó kích hoạt lên đó mình sẽ nhấp ô tạo bảo pin mới để mà đổi mật khẩu ha các bạn lưu ý giúp mình là mới nãy mình đã đổi mật khẩu cái app thôi nha bây giờ mình bắt đầu mình đổi mật khẩu cái thẻ mình nè đó mật khẩu gồm 6 số mà các bạn có thể lấy chung cái mật khẩu của app vẫn được nha đó rồi mình sẽ xác nhận bằng à, vân tay hoặc là mật khẩu từ tin nhắn ngân hàng Sacombank gửi về ha do tính bảo mật mình sẽ xác nhận bằng vân tay cho an toàn nha đó thay vì các bạn mà không xác nhận vân tay ha thì nó sẽ gửi tin nhắn các bạn nhập 6 số y lúc nãy thôi đó đây nó báo mình đã đổi mã pin thành công rồi như vậy là mình đã hoàn thành xong cái cách đổi mật khẩu ờ, của cái thẻ ATM trên app Sacombank tại nhà ha và cái cách liên kết ờ, app Sacombank với thẻ ATM ha bây giờ mình sẽ mặc định cho nó chuyển tiền và rút tiền luôn để mình chuyển tiền nó dễ hơn các bạn khi mình vô app nó sẽ nổi ngay tài khoản mình lên luôn ha đó mình sẽ đóng lại rồi đây để mình thoát ra đó. bây giờ mình vô chuyển tiền thử cho các bạn xem nè đó nó nổi tài khoản mình lên luôn sẵn rồi các bạn đó như vậy là mình khỏi cần mắt chuyển đổi tài khoản ha đó bây giờ mình sẽ tiến hành thực hiện luôn một cái cách là cách đổi mật khẩu của thẻ ATM tên máy ATM luôn các bạn và các bạn theo dõi video mình ha rồi ok cả nhà ơi thì vừa rồi mình đã hướng dẫn các cả nhà cái cách đổi mật khẩu của thẻ ATM tên à, cái app Samsung Pay tại nhà ha. Thì bây giờ là cái cách đổi mật khẩu của thẻ ATM tên máy ATM nha. Thì đây là cái thẻ ATM của ông anh mình nha các bạn. Thì ông anh mình mới làm thẻ nên mình sẵn tiện mình quay video hướng dẫn các bạn luôn. Thì à, trước tiên á thì mình sẽ tiến đến máy ATM ha. Rồi thì mình à, sẽ cho thẻ vào ngay chỗ cái đồ này đầu đồ thẻ này nó có đèn chớp thì các bạn lưu ý khi mà cho thẻ vào các bạn đưa cái chữ Sacombank mặt trên nha đó mà có cái chip nè mình đưa vô đó các bạn quan sát dùm mình trên màn hình ha thì tên màn hình nó để là hệ thống đang xử lý ờ, quý khách vui lòng đợi trong giây lát mình sẽ chọn ô tiếng Việt đó để mình à, nhập cho dễ ha rồi quý khách vui lòng nhập mật mã đó nhưng mà có mật mã rồi thì các bạn nhập mật khẩu dưới tay còn các bạn nào chưa có thì các bạn sẽ tạo một pin mới đó thì sau khi mà nhấn vô tạo bên mới thì nó kêu mình nhập số điện thoại nè các bạn sẽ nhập số điện thoại của mình đã đăng ký với ngân hàng để nó báo tin nhắn về máy ha đây sau khi mà các bạn nhập số điện thoại xong các bạn nhấn ô xác nhận ở bên phải nó thì nó sẽ gửi à, một cái tin nhắn của ngân hàng Sacombank từ có đại chữ Sacombank luôn thì đối với những cái thẻ nào mà thẻ mới thì nó có sẽ ô kích hoạt như thế này các bạn sẽ nhấn vô xác nhận ở bên phải nè để nó à, tiến hành nó à, xác nhận ha rồi nó sẽ gửi cho bạn một cái tin nhắn từ ngân hàng Sacombank ha như thế này các bạn mở tin nhắn lên các bạn sẽ nhập 6 số vô cái ô này đó cái ô trống có làn chữ đỏ nè các bạn sẽ nhập vô đây là tin nhắn Sacombank ha cái mã 6 số gồm 801220 nè mỗi ờ, một cái số điện thoại khi mà các bạn nhấn xác nhận thì nó gửi mình một cái mã 6 số như thế này và nó thay đổi liên tục nha các bạn đó 801220 các bạn nhấn xong các bạn nhấn ô xác nhận bên phải luôn đó thì để hệ thống đang xử lý nó kêu mình là quý khách vui lòng đổi mật mã mới thì mật khẩu gồm 6 số các bạn đó mình sẽ nhập 6 số để mình đổi mật khẩu ha các bạn lưu ý khi nhập mật khẩu thì các bạn ờ, quan sát để người khác ờ, dòm cái mật khẩu mình nha các bạn sẽ nhập hai lần giúp mình ha sau khi nhập xong thì nó sẽ tự chạy nha nó hệ thống đang xử lý quý khách vui lòng đợi trong giây lát thì nó báo là mật mã đã đổi thành công cảm ơn quý khách đã ờ, sử dụng dịch vụ thì tên màn hình nó có nhiều cái dịch vụ để các bạn sử dụng ha mình sẽ nhấn vô ta cứu thông tin ta cứu số dư nè đó ở miền lai nó ra hoặc không in thôi đó đây hệ thống đang xử lý đó hiện tại mình đang ra tiền nha và số dư tài khoản của mình đó là 71.025 đồng đó mỗi lần mình thực hiện một giao dịch thì nó sẽ kêu mình nhập mật khẩu lại ha thì mình sẽ nhập mật khẩu lại mật khẩu mới nãy mình nói đổi như các bạn đó sau khi nhập mật khẩu xong thì mình có thể thực hiện cái giao dịch mới ha đó mình đổi mật mã nè à, nạp tiền hay chuyển tiền vân vân rồi thì video mình đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn đã theo dõi ờ, video của mình nha hẹn lại các bạn ở video tiếp theo bye bye cả nhà